tôi thấy lặng lẽ vườn sâu hè tôi thấy ngày ấy tìm đến đây tôi thấy thành thán như mây trời dần dần cứ xa rời tôi con cũng không có ưu điểm gì ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á từ nấu ăn thể thao cho đến là à, mang lại niềm vui cho mọi người mối tình của con là con nếu mà mối tình chính là hai mối tình phụ là hai chục trời ơi trời phụ gì mà tới hai chục lần wow <laughs> mời nhà trai Ha ha ha À, nhà gái hôm nay có một điều rất là đặc biệt cho nên uh, chắc có lẽ là xin phép được mời nhà gái chúng ta giới thiệu về mình trước. Ừ. Dạ, à, thì lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và các bạn xem đài cũng như là các bạn anh chị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. À. Xin chào nhà gái. Nhà gái hiện tại đang uh, sinh sống và làm việc ở đâu cơ? Ừ, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À. Ừ. Ừ. Em làm nghề gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và là diễn viên tự do ạ à. Hèn gì tôi thấy tôi nghi nghi lắm làm nghệ thuật đây nè Tên là gì? Ừ, em tên là Gia Linh ạ à. Giới thiệu bên đây tên là Quyền Linh à, <laughs> Gia Linh sinh năm mấy vậy? À, em sinh năm 97 ạ à. 97 Mời nhà trai Dạ, con chào chú Quyền Linh Xin Em chào. chào chị Lan Em chào quý vị khán giả đang xem đài, em chào nhà gái nha Dạ em tên là Đào Nhật Minh, 25 tuổi, hiện đang là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận Trời đất Để tôi qua tôi coi coi cái mặt có quen không mà <laughs> Đồng nghiệp nè Sân khấu của bà bầu Hồng Dân Hello cưng Hello chị Trời ơi chào cái sơm cụ dễ sợ luôn Không quen luôn Không quen luôn, đúng rồi chưa diễn chung bao giờ dạ. Bây giờ quen Dạ giờ quen à. ưu điểm của em là em ờ, rất là thích nghệ thuật em rất là thích đàn thích hát em rất là thích pha trò cho người này người kia thấy hôm nay là nhà gái có đem uh, cây uh, guitar lên sân khấu à. thì uh, chắc có lẽ là sẽ để cho nhà gái uh, show cái ưu điểm của mình ra Rồi, đó là biết đàn đi. biết hát nè À, chắc là em xin phép gửi uh, đến bạn nam bên kia cũng như là các bạn xem đài cũng như là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh á bài hát uh, em thích nhất là bài uh, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh à. Và em xin phép được uh, đánh cũng một đoạn nha mọi người. thấy ngày ấy tìm đến đây tôi thấy thành than như mây trời dần dần cứ xa rời tôi tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên nào ghé chơi Gần lắm gần lắm sao vời vời tuổi thanh xuân cũng như mây trời Lối về quanh có chẳng nếu bước chân tôi về Có còn hôm qua ở đó Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh Thật sự à, không biết quý vị khán giả à, sau khi xem những cái hình ảnh vừa rồi thì có cảm giác như thế nào nhưng riêng Ngọc Lan nếu như Ngọc Lan là ngồi cái ghế đỏ ở bên kia là Ngọc Lan bấm nút liền <laughs> cái hình ảnh nó rất là đẹp rất là dễ ừ. thương với một cái bên đây ta phấn khích luôn á mọi người một chút tại vì do em hơi run quá cho nên là em đánh hơi chụp nhịp sai lời một tí xíu mong mọi người thông cảm cho em không mà. sao em ơi em đẹp là tha thứ hết cái đó là ưu điểm rồi còn khuyết điểm của mình là gì khuyết điểm của em là em mau quên lắm ờ. kiểu như nói một cái lần tới một tí xíu là em quên liền rồi ngoài ra thì còn gì nữa không tính em thì chỉ có mau quên với lại là em hơi lề mề tí xíu thôi nhưng mà em có một cái rất là hay mà cái này là mọi người cũng công nhận á em hay quên thôi nhưng mà đường đi em nhớ rất là rõ à, em qua nhà bạn em qua có đúng một lần duy nhất thôi mà 4 năm sau 5 năm sau em vẫn nhớ đường em qua bình thường nói chung là tạm thời thì nhà gái chưa có khuyết điểm gì hết trơn trọi á giờ tới bên nhà trai đi ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe kìa dạ con thì con cũng không có ưu điểm gì ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á từ nấu ăn thể thao cho đến là à, mang lại niềm vui cho mọi người rồi à, có gì, gì điểm yếu không dạ điểm yếu điểm yếu của con thì à, chắc cũng nhiều lắm con có thể cũng bị hơi hơi tăng động á Đúng à, dạ. con hơi tăng động đó tăng động cũng tùy theo chỗ dạ. nhiều chỗ tăng động quá nó tăng xong là mệt lắm á nha không rồi còn gì nữa nào một cái nữa là con, bị trả tin á con tin lời người ta xong con mới ngồi con nghiệm lại tức là đưa tiền người ta xong ta sắp đi xa à, thiệt xa mới nhớ lại mới, mình... dạ, con bị lừa một lần rồi là xong xuôi hết rồi con, con mới ngồi con nhớ lại là lúc đó làm game á chú ừ, đưa tiền xong xuôi hết rồi xong ta lấy tiền đi con người trắng tay ờ, con bị lừa chừng hai ba lần thì con sẽ có kinh nghiệm thôi <laughs> tự mình rút kinh nghiệm thôi ha dạ con có mấy mối tình rồi dạ mối tình của con là con nếu mà mối tình chính là hai mối tình phụ là hai chục trời ơi trời phụ gì mà tới hai chục lần dạ không phải phụ phụ là mua vai á mua vai ờ, tình cảm rồi đôi à là gia diễn gia diễn ha. Dạ, gia diễn trời ơi trời mình tăng động vừa thôi dạ mình ừ, phải kìm kìm lại một chút đúng <laughs> không cái mối tình mà chính thức là nó làm sao dạ mối tình chính thức là lúc đó là lúc đó là bên học à, văn hóa nghệ thuật du lịch sài gòn á là lúc đó đang học được năm hai em hồi xưa em học là học hết học kỳ một năm nhất là em không lấy tiền nhà rồi là em tự đi bươn ngoài á thì cảm thấy nó cũng hơi khó khăn thì bạn mới kêu là à, nếu mà đến được thì bạn lo ừ. xong em mới suy nghĩ nếu mình cũng trai mà mình kiểu mà mình bị phụ thuộc quá bị dựa dẫm vào người ta quá nên à, thôi à, quyết định là không tới tại cũng cái, cái, cái lòng tự dạ, trọng tự trọng ừ. nên là thôi không không tới được nên là nói chuyện nói chuyện xong hai đứa là bạn giờ bạn đi lấy chồng rồi còn một người nữa thứ hai mối tình thứ hai là quen là ở ngoài bắc lúc đó bà cũng không cho rồi còn đâu nữa con hết rồi đó con con con toàn con đi qua làm con con hết chuyện tình yêu rồi á nãy giờ nhà trai ngồi bên đây tôi nôn nóng qua nhà gái lắm tôi thấy nhà gái rất được nhẹ nhàng quyến rũ giọng hát đầy cảm xúc tôi nôn lắm để tôi qua tôi xem nhà gái coi trời ơi nụ cười tỏa nắng nói chung đó là mấy người tên linh ai cũng dễ thương trời ơi nhà trai không có gì phải chê cả bây giờ mình à, không thích điều gì đàn ông em thì à, họ ờ, không có thích con trai hút thuốc lá ừ. em muốn thích con trai gia trưởng ừ. tăng động kiểu này chắc nó không gia trưởng đâu <laughs> ủa mà nãy giờ là nhà gái chưa có nói về tình trường của mình đúng không hiện tại thì em mới trải qua có một mối tình thôi một mối tình thôi có sâu đậm không ừ dạ không ạ à. mối tình đó là năm lớp 10 em quen được có 3 tháng rồi chị à, thôi vậy thôi được khỏi khỏi cần phải kể <laughs> <laughs> một mối tình rất là chớp nhoáng nhà gái cho chúng tôi biết được cái mẫu hình lý tưởng của ờ, nhà gái như thế nào em thì thích ừ, con trai chỉ cần có ba điều thôi cũng không có cần cao to hay là đẹp trai gì đâu chỉ cần đúng ba điều là một là phải ờ, có tính ý chí ừ. hai là phải có quyết đoán cái thứ ba là phải có cái ờ, trách nhiệm là trách nhiệm trong lời nói của mình là phải nói được mà phải làm được nữa ý chí quyết đoán trách, trách nhiệm, nhiệm có không nhà trai thiếu con con bị thiếu cái quyết đoán á con dễ bị dung vọng <laughs> ừ. cả tin đó chú nên không có vâng, quyết đoán được quyết đoán dạ mẫu hình à, của nhà trai như thế nào dạ mẫu hình của con thì à, con thích một à, cô gái chân thực một chút xíu dễ thương một chút xíu và ừ, biết hiểu được công việc của con nói chung là giống giống như chị Quỳnh Quỳnh của anh Dương Lâm vậy đó à, dạ. Dương Lâm dạ thôi bây giờ chúng ta hỏi ý kiến của người thân ừ. đi ông Mai ơi em đi với ai cưng ừ, hôm nay thì em đi chung với chị của em ạ à, ừ. là chị Minh Hiếu à Trước tiên cho em à, xin gửi lời chào tới à, tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Cái ấn tượng đầu tiên của em với lại à, nhà trai thì là anh ấy khá là vui vẻ Có lẽ là sẽ hợp hợp với Gia Linh Tại vì Gia Linh cũng rất là vui nếu mà cặp này mà ráp vào thì chắc em nghĩ là ừ, cái chợ không có bằng hai bạn luôn á <laughs> Dạ bé nhà em nó lên nó bị khớp á cho nên là mọi người thấy nó hơi rụt rè chứ bình thường á nó nói mà em phải đăng ký chương trình cho bạn tham gia để bạn có người yêu á chứ bình thường có hai chị em nó nói hoài em nhức đầu lắm vậy phải tìm người em bát nó qua bát đâu à dạ <laughs> trời đất ơi trời có bà chị đáng đồng tiền ghê vậy dạ trước mắt là thấy cái giao diện rất là ok sáng sủa đẹp trai hòa đồng vui tính ừ. cần quyết định như thế nào thì của gia linh rồi cảm ơn nhà gái nhà trai đi với ai cưng dạ em đi với chị gái của em ạ à chị ruột luôn hả chị ruột luôn ạ à. à xin chào ạ à, ừ. của chương trình bạn muốn hẹn hò và tất cả quý khán giả đang à, ở chương trình ở khán đài cũng như khán giả đang xem truyền hình Ờ, em tên là cảnh Giang ờ, Đây là chị hai của Nhật Minh ạ Theo hai thấy là cái bạn gái ở bên này á Bạn khá thứ nhất là bạn rất là xinh Bạn kiểu rất là nhẹ nhàng Kiểu bạn rất là tinh tế Ở nhà Nhật Minh cũng kiểu Chị cũng rất ít nói Nó cũng hay nói nhiều lắm rất <laughs> nói nhiều Chị cũng muốn bát nó cho em Rồi <laughs> Cảm ơn à, nhà trai và nhà gái mở rào cũng tặng em quà ừ, không có gì hơn hết em mở ra em coi đi em mở liền được không? liền nó hơi bất ngờ em mở liền trời đất ơi quá bất ngờ luôn anh em cảm ơn dạ. anh nhiều luôn à có chi gì mở ra luôn mở ra bất luôn. ngờ dữ vậy mở ra luôn cho khán giả coi đứng ra luôn Ảnh tặng em mấy cái cổ trang Món quà sức khỏe Tốt dạ, Rồi em cảm ơn anh nhiều Không có chi ừ. Nãy giờ ngồi bên này anh cũng cảm giác được sự à, đầm ấm nhẹ nhàng của em á thì em cảm giác anh cho tại vì anh bắt đầu anh bị dung dãy nhẹ đối với em rồi nãy lúc mà nghe nói em hơi lạnh xíu mà giờ gặp anh rồi là em hết lạnh rồi anh lạnh hơn rồi giờ thấy bắt đầu lạnh rồi đó em à, ấn tượng của anh đầu tiên là cái áo của anh mặc tại vì trước giờ em chưa có thấy bạn nam mặc áo đó chưa. cái thứ hai là cho em hỏi là cái chuỗi đó anh mua ở đâu vậy cái chuỗi này là anh đi chùa à em cũng có cái chuỗi này em cũng đó. đi chùa nè ừ. thực ra là anh muốn nói một vài điều là như vậy nè bản thân em làm diễn viên thì em cũng biết được là mình cũng từng khoảng thời gian để mình tập trung cho công việc của mình chứ anh sợ khi mà quen rồi á người ta luôn nghĩ là, lấy lý do công việc để là làm một cái lý do để cản trở mối quan hệ á chị giống như là lúc nào anh cũng anh bận rồi không gặp nhau được là em em sợ là đối phương sẽ nghĩ như vậy thật ra hai bạn á là cùng nghề với nhau cho nên nó sẽ có những cái rất là thuận lợi nhưng nó sẽ có những cái như thế này ví dụ như đặt một trường hợp một ngày nào đó bên đây người ta có nhiều cái điều kiện nhiều cái cơ hội rồi người ta sẽ nổi tiếng hơn và bản thân mình mình lại không có được cái tiếng tâm nó bằng với bạn gái của mình thì nó có là một cái điều cản trở tình cảm của hai đứa không và có chấp nhận được cái việc một ngày nào đó mình chấp nhận mình lui về để cho bạn gái mình tỏa sáng không và ngược lại bên đây nổi tiếng hơn mình thì không có nổi tiếng bằng thì mình có có bị ganh tị vì cái điều đó hay không hay là mình chấp nhận mình lui về mình sanh mình đẻ mình nuôi con để mà mình uh, làm hậu phương cho cho cái sự nghiệp của chồng dạ thì em em thì chỉ quan ngại cái vấn cái vấn đề là khi mà em không làm được á thì sẽ bên bên gia đình bên kia sẽ nghĩ như thế nào em sợ bị người ta kêu là không có vững chãi để mà lo lắng cho bên con gái con gái họ được thì em sẽ bị sợ là vấn đề đó cái vấn đề ở đây là thực ra trong một cái mối quan hệ mà một trong hai người mà thấy mình thua thiệt với cái đối phương bên kia đi chung với đối phương bên kia mà mình cảm thấy mình kém cỏi hay như thế nào đó thì em nghĩ là cái mối quan hệ đó nó cũng hơi bị ờ, cũng có có vấn đề ở trong đó rồi nhưng mà thật sự nếu như mà một trong cả hai người mà đủ tình cảm đủ lớn cho nhau á thì chắc chắn một trong cả hai người sẽ không bao giờ cảm thấy thua thiệt đâu tất nhiên thì một ngày nào đó thì à, em cũng phải lui về và em chăm sóc cho gia đình chứ à chứ không thể nào mà em sẽ đi diễn ngoài được thì sau khi mà ổn định hết tất cả là lúc đó mà cái đam mê của em mà nó vẫn còn và vẫn có điều kiện vẫn có khả năng mà em có thể thực hiện được cái ước mơ của em á thì chắc chắn em sẽ tiếp tục và em nghĩ nếu như mà cái bạn chồng của em tương lai mà cũng là cái người hiểu cho em mà cũng là cái người mà cùng đam mê với em thì chắc chắn sẽ hiểu được cái cái cái cái cái nỗi niềm đó à, xuất sắc trả lời vậy là thôi còn gì nữa đúng không bây đó. giờ hai đứa tranh luận nhau để có thể hiểu nhau nhiều hơn cái bản tính thật nó nằm ở chỗ nãy giờ đó bây giờ giao lưu đi các bạn có tài nghệ gì các bạn biểu diễn tự biểu diễn cho nhau đi đứng lên thoải mái lên nào đó anh xin biểu diễn một vài câu rap nha anh có thể vẽ em thật kiêu xa nếu ngọt ngào trên áo còn theo hoa phút chạnh lòng anh cứ tưởng mà đi xa sẽ không còn vì những thứ mình đi qua em ơi thanh xuân này ngắn ngủi tim sáng nhỏ làm sao viết thành văn tơ vò còn vương lại khe núi ôm cả bầu trời niên thiếu của thành trăng em biết chăng mùa xuân chẳng trọn vẹn tim lạc đường khi ta chẳng thấy nhau nhìn trăng kia vàng còn treo chiếc đầu ngõ sợ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâu anh chẳng ước mình như là cánh chim bay giữa muôn trùng đất mẹ này bao la anh muốn được nghe giọng em nói muốn thấy em cười bình yên vì sao cả nghe em yeah. Rồi như vậy cũng à, đủ để chúng ta có thể cảm nhận về nhau rồi Chúng ta sẽ tiến gần nhau Mình nắm tay bạn gái Mình nói hết suy nghĩ nói thật lòng nha Anh thì nãy giờ trò chuyện thì anh thấy là ừ, em một con gái cũng có chất thơ thì cũng thẳng thắn cũng khéo léo á Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi là em có chịu được cái sự tăng động của anh hay không nếu như mà tăng động thì chắc em tăng động hơn anh á tại, tại anh anh cũng chưa biết được tại tại nãy giờ anh thấy em vẫn ờ, dịu dàng đầm thắm nên là anh cũng chưa biết được nó mức độ nó như thế nào ừ. nếu mà em chịu được thì anh cũng có thể chịu được em gái sẽ tự trả lời bằng nút bấm chúng ta về vị trí ngồi đi các bạn The Great Wave Toshiba Hãy để tay vào nút bấm Kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn Cảm giác xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không nếu đúng các bạn đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó còn nếu không đúng các bạn không cần bấm nút bấm đó để cho nhiều người khác sẽ bấm chúng ta đừng à, làm mất duyên của người khác bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian em trai không bấm có thể nói chút về lý do đó dạ thực ra là khi mà nói chuyện ban đầu á thì con rất là có ấn tượng ừ. nhưng mà khi mà con nhắc con bước qua đây để con nắm tay cảm xúc con không có ừ. đó là một cảm xúc rất là thật em gái nói những cảm nhận của mình đi ừ, thực ra thì khi mà em đến đây thì à, cái chuyện bạn nam bên kia không bấm thì em cũng đã lường trước được rồi ạ cho nên là thôi không sao thật ra đây là một cô gái mà lan à, thấy rất là sâu sắc rất là thông minh lan cam đoan rằng nếu như ai mà có được cô gái này là như có một cái bảo bối gì đó ừ. cảm ơn các bạn đã đến đây với chương trình ừ, trước khi kết thúc chương trình cho em xin phép bắt tay anh được không ạ tại vì biết đâu được sau này mà đi diễn ngoài sân khấu hay là quay ở đâu đó thì lại là đồng Đúng nghiệp rồi. của nhau đúng rồi, đúng rồi. hay thằng gái rất là hay đấy